Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Ki Tụi mình là Yo and Ki, Y and K Avenger Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc Xin mời các bạn hãy đón xem Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh youtube của mình à, Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi thăm cái trang trại dung của mình thì à, tụi mình nuôi giun để mà lấy cái nước phân ở à, trong tụi mình run đấy để mà tưới cây rồi là lấy đất và lấy giun để mà bón cho cây nữa ok mọi người bây giờ à, mình sẽ cắt vài cái lá để à, tỉa bớt cho mấy cái cây à, dưa leo này để đem cho tụi run ăn để cho cây nó thoáng bớt luôn ai có nuôi run này á mà trong nhà mỗi lúc nấu ăn mà có à, rau củ này nọ gì mà thứ gì á đem cho run ăn được nữa lá cái video này trồng mấy hôm nay thời tiết uh, mèo bận thất thương và hôm nắng hôm mấy đồ sau ngày mấy hôm sau đi giảm xuống còn còn hai mấy đồ cho nên là có vài quả quả tướng là bị lan cho nên để chút nữa mình mình tiền luôn cho nó có sức nó ra mấy cái quả mới chứ ờ, để như vậy nó không thể lượn được mà uổng còn lấy tiếng á à? à. hả tiền luôn tỉa luôn nha à? yeah. tiền nhưng cũng tiếc nhưng mà thôi cái lấy sức cho mấy quả ra tại um, tiền thêm một ít lá của cái bột ờ, đắng này nữa mình sẽ dẫn các bạn đi vào rồi đấy thì giờ mời, mời mọi người đi à, tham quan thì à, vườn dũng của mình nha này giờ hải được một đồng này một đồng lá cho tôi dũng lá đây xin giới thiệu với mọi người đây là cái trang trại dũng của mình người ta gọi là warm Farm thì à, đây mình mở cho mọi người coi ở trong này á là vậy thì à, lá cây được kiểu mình vắt vào đây này thì cho nó lên nám này đến nay làm vậy thì uh, mình có uh, hai cái bố này để cho chúng nó sống thì trên này á thì à, nó có là một hai ba tầng thì thường thường mình để đoán ở trên này còn là sóng ở tầng thứ hai và tầng thứ ba còn tầng thứ tư ấy là cái tầng mà là chứa nước dun ấy nước phân dun ấy là mình hay dùng cái này để mà đem ra trộn với nước của hồ cá để mà tưới cây đấy thì uh, em tầng thứ nhất này là ở đây rồi thì để mình uh, cho một đồ ăn xuống tầng thứ hai nhá. đây uh, đây là cái trang trại dung của mình này thì dung á, nó sẽ sống trong này đó mọi nghe thấy không nhiều lắm thì lâu lâu á, mình sẽ lấy cái đất ở trong cái cái cái này mình đem đi ra bón cây thì nó rất là tốt để nhiều dung lắm này ok để bây giờ mình lấy một ít đất ở trong này ra để chúng mình đem đi bón cây nữa thì thường thường mình lấy á thì mình sẽ lấy một bên thôi tại bên kia không đóng vào nó cho nó khỏi bị stress đấy thì bây giờ mình cho một ít cái đất mà đất cũ á vào đây để nó Thế bây giờ mình cho một ít đất cũ vào đây này Để tụi nó qua đây Rồi bây giờ mình sẽ để à, lá cây vào đây nhá và tụi dung nó ăn Cái tầng thứ ba này thì mình không để nhiều đâu tầng thứ hai và tầng thứ ba không để nhiều thức ăn chủ yếu để ở cái tầng đầu tiên đó, để cho nó tự mò lên mọi người có thể uh, lấy uh, giấy báo ấy sẽ nhỏ ra xong cho vào đây được nữa nhưng mà hôm nay thì mình chưa để thường á thì mình lấy một bên ví dụ lần này mình lấy bên trái thì lần sau mình sẽ lấy bên phải tôi dùng này là khỏi bị stress trong đất này thì có trứng ờ, của Jun nhiều á cho nên khi mà đem ra garden bed á thì nó sẽ Jun con nó sẽ ra nữa nhưng cái hơi như tuổi này là ăn nhanh lắm đấy cho nên lấy cái này mà bón cho cây á rất là tốt khỏi sai khỏi phải sai à, phân hóa học gì hết á này qua wow, trời chun nhỏ chun to đấy rồi bây giờ mình sẽ à, chỉ cho mọi người xem cái cách thức mà mình hay lấy nước dun để mình tưới cây nha rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho mọi người cái cách mà mình hay lấy nước run này thì à, cái cái này mà cái vốn farm này mình mua ở Ban đinh á thì là có cái ống này để xả được run à, uh, ở đường phía dưới ra luôn thì mình chỉ cần uh, vặn cái ván này thôi đấy để mọi người thấy cái nước này không? nước này nó càng đầm thì nó càng tốt nhá bình thường một cái số này đây á, thì mình sẽ phá vào một cái thùng nước khoảng 200 lít á mình xách đi mình, mình hoặc là bơm mình đem đi mình tưới à, mấy cái cây sau vườn đây mọi người thấy nước nó đầm không rồi bây giờ à, mình sẽ lấy thêm nước ở bên cái thùng còn lại nhá về cái nước run này á thì uh, sau khi mình mình lấy được ra thì một hồi mình sẽ tưới vào đây cho nó giữ ẩm rồi mấy hôm sau cỡ khoảng 2 à, tới 3 hôm á thì mình uh, lại vào mình lấy uh, tiếp để tưới cây ok mọi người lúc này thì mình đã chỉ cho mọi người cái cách mà lấy nước nhé bây giờ lấy xong thì mình chỉ tưới sơ qua để là giữ ẩm vậy là để cho nước mấy hôm sau á mà cỏ để mình ờ, lấy từ cây tiếp Đấy, này cũng vậy mọi người chú ý không tưới nhiều nhá tại vì tưới nhiều ờ, nó bị ủng nó bị ủng là là là run là chết hết đấy sử dụng hai cái này thôi là khỏi phân bón hóa học khỏi gì đó mà cây là lớn lên nhanh lắm đấy ok bây giờ à, mình sẽ dẫn mọi người đi ra để xem mình à, bón cái này vào cây như thế nào nhé. có cái, cái bơm để là đi ra đường ống để mà mình uh, bơm mình tưới mấy cái cây trong vườn mình thì thường thường mình uh, lấy được nước run rồi á thì mình sẽ đổ vào trong này đó cái thùng này thì uh, à, 220 lít thì một lần một cái số dung này thì mình pha vào đây sau đó mình đặt đi tưới cây thì là rất là tốt cây là lớn rất là nhanh mà mình chả cần phải sai phân hóa học hay gì đó đó rồi mình đóng vào lại cho người khỏi vào đẹp cái thùng được thì kịp của mình đó ok thì ờ, cái chậu này là chậu mập hương đất là hơi ờ, tốt rồi cho nên mình sẽ ờ, bỏ một ít phân này vào thì cái phân này phân đất tự nhiên mà phân chun mà cho nên là mọi người có bỏ sạt góc sạt này thì cũng không sao vậy đó cho nó thêm chất cho cây qua cho nó máu lớn qua từ dung luôn mọi người bữa nào mình sẽ cho một ít đất lên trên mặt là ok mình sẽ dẫn mọi người đi qua còn cho cái cây mướp đắng nhá đây đây là cây mướp đắng của mình đất nào tốt nhiều lắm mình sẽ phân dung vào Đấy, ờ, mọi người mà còn cái phân dun này thì uh, lâu lâu mọi người cho vào một ít một ít uh, dần dần như vậy nhá chứ đừng có cho nhiều quá à, mật cong là, tôi trôi hết chất lúc nào mà thấy đất là xẹp á thì mình cho vào đấy cây là tốt <laughs> lúc này thì mình cho phân dun vào trong cái chậu rồi thì bây giờ á mình sẽ để một ít cái bả mía này lên trên mặt để cho nó giữ ẩm cho cho cho đất cái bà mía này á thì mình mua ở Costco giá là mình thấy nó cũng rẻ giờ mình qua mình bỏ thêm cho cái cây một hương lúc này nữa Đây, bây giờ mình để một ít trồng một hương này mặc dù à, tùy mình trong cây trong bằng trong bằng chậu à, ít đất nhưng mà nếu mà phân bón đầy đủ thì cây vẫn tốt mà vẫn ra quả mọi người ạ cái này rất là thích hợp cho những người mà không có vườn rộng để mình à, cái chậu nhỏ này nhưng mà mình trồng phải hai cây một hướng ấy. nhưng mà nó lá vẫn tốt lắm đấy đấy, như thế này là đất này giữ ẩn tốt đây là cách uh, tụi mình uh, chăm sóc cây ở nhà uh, không sử dụng phân hóa học hay là gì hết thì mình thấy cái phân chun này là rất là hiệu quả uh, cây rất là tốt lên rất là nhanh thì mọi người thấy hay thì like và chia sẻ cho channel của mình nha xin cảm ơn mọi người nhiều À, nếu mọi người có ý kiến gì thì comment ở phía dưới Trà Minh Biển thêm rồi nha. Xin chào mọi người